Năm mới đã tới, chúc quý khán giả của truyền hình số vệ tinh ca cộng bầu trời sức khỏe, biển cả tình thương và đại dương tình bạn.